Thành phố răng bị thống trị bởi đội quân vi khuẩn Chúng luôn tìm cách phá hoại răng Rồi bỗng nhiên Người hùng Siliton xuất hiện Ra tay ngăn chặn đội quân vi khuẩn nguy hiểm Lót tay Siliton Với sức mạnh vượt trội của Siliton trên 50% Đã giải thoát thành phố răng khỏi đội quân vi khuẩn Đừng để vi khuẩn làm hư hại răng bạn Nhai lót tay Siliton ngay sau khi ăn Để loại trừ vi khuẩn gây sâu răng